thăm ờ, một chút được không ạ? Chú cháu hỏi là ở xã Kiên Thành mình có thôn nào thôn Đồng Song nhỉ? Có. À đấy ạ. thôn Đồng Song ờ, cháu hỏi là nó đi đường nào đi đường Đi từ đây vào đấy là mất ờ, bốn cây số. À bốn cây số là vào đấy. Xong bắt đầu nó có cái cổng chào nó là rẽ trái. À có cổng chào là dễ trái là rồi sang, rồi. sang đấy là vào thôn Đồng Song. Rồi rồi. Còn nếu mà đi thẳng ấy là chợ đấy. À, rồi. nhưng mình không đi về đến bên chợ à, rồi. tức là nó có một cái ngầm tràn vâng, vâng. nó gần như một cái cầu à. cái ngầm tràn cầu cầu tràn ở ờ, thôn đấy chú có nghe tên có có có một bà tên là trường mà giao mà cũng thuốc nam trường tên là trường thuốc nam về bệnh gì tức là chỉ thấy mọi người giới thiệu ở thuốc nam chữa được ờ, nhiều bệnh đấy bà tên là trường bà tên là trường. ở thôn đồng Song xã Kim Thành Trấn Yên cái đấy thì mình cũng không, à. không nắm không nắm được ừ, không hiểu ừ. ừ. đồng trong đúng không và trong đấy còn xa không khoảng 7 cây nữa à, và đây em ở trong thôn đồng song này em có biết một bà cụ nào tên là Trường không em em cũng vừa đi ra thôi anh à em em có phải người thôn ở thôn này không không à không phải em em chỉ vào bà em thôi à bà bà đấy à. Vâng. Ừ, em người trong thôn này vâng. à, anh cảm ơn nhá vâng. đi vào trong này một chút thì đây xong ở đây à. Là... À, cô cho cháu hỏi thăm một một một một một, một bà tên là bà Trường cô có biết bà hay lấy thuốc nam không nhỉ? Thế nhưng mà hỏi làm gì? Thế em muốn uh, để để đi lấy thuốc bà ấy hỏi thuốc bà ấy mà. Nhưng mà lấy thuốc gì thì mình mới biết đấy. À không bây giờ không biết cô có biết nhà bà ấy không? Nhưng mà phải lấy thuốc gì để xem bà? Thì bây giờ bệnh thì phải cho bà ấy xem thì bà ấy biết được. Thế là bệnh gì? Bệnh uh, hoại tử. Hoại tử. Hoại tử. Nhưng mà cô có biết nhà bà ấy không? biết thì biết thế nhưng mà vâng cô có chỉ cho cháu để cháu đến nhà bà bây giờ ở ờ, đây cũng có người dính nên chẳng thấy họ lấy thuốc đâu là đi đường thì ờ, không sao đi đường không tiếp xúc ấy. thì ờ, các bạn là mình mới tới cái khu đồng song này thì cũng không không biết như thế nào hỏi các cô đây mình lúc lúc là các cô cũng chưa thể rõ đây rồi mình phải vào hỏi bà để xem là bà có biết được không thì giang cũng chỉ qua giới thiệu của một bác thì bác bảo là bà bốc phương nam khá là tốt đấy, thì bệnh thì cũng chưa biết là mình sẽ phải cho mình giúp học nhà bà ơi nhà bà ơi con chào bà nhá ừ. con chào bà bà đang làm gì bà cần à. thơ được à bà ơi, cho con hỏi bà có phải bà tên trường không có ạ bà bà là bà là bà trường đúng không ạ ừ. à thì con có nghe mọi người nói ở bà lấy được thuốc nam à thuốc nam à vâng bệnh gì à bệnh này thì à, con có hình ảnh này bà có biết không đây bà bà bà có nhìn được không đấy bị như này này bà à. ôi trời ôi nó luyện thế này thì vâng. lấy thế nào được không dám nhận đâu à. nó luyện sâu quá à nhưng mà nhưng mà con hỏi bà một chút thì à, các bạn là mình đeo cái khẩu trang nó không lịch sự lắm mất lịch sự bà con hỏi bà một chút bà có biết bệnh này là bệnh gì không bà bà bà có biết không bà đã từng gặp chưa nhưng mà đầu tiên nó bị thế nào đầu tiên thì nó có một cái u nó nhỏ nhỏ ấy bà nó nhỏ nó sưng. nó nó lên bọc à ờ, nó, nó đâu đầu nó rát nó bỏng lắm cái cái ấy là nó rát nó bỏng xong rồi nó tím da thịt nó tím đi ấy hay là nó mới thối ờ, thịt nó mới ờ, ấy ra dần hoại tử vâng, dần bé vào nghe to vào không dám nhận đâu nhưng mà nhưng bà bà có biết bệnh này bệnh gì không bà đã không từng gặp chưa được. à bà bà cũng không biết à chưa thấy bây giờ bà có nhìn cái đấy bà nhìn cái chưa thấy bây giờ không dám nhận đâu Ờ. ừ. à ờ, đây à bệnh này chả biết bệnh gì bệnh là là ở là không phải chính là và nói ừ. nói to bà mới nghe vâng bà không biết nhưng mà bây giờ có nghĩa là bà cũng chưa bao giờ biết cái bệnh này đấy nên là cô nên hiểu chị nên hiểu Nhắm chị Ừ. ba ba người tay à, à? ba người tay à người dao cái gì ừ. Vâng. Ừ. Ừ, mình Vâng. Nhưng mà bà chưa gặp trường hợp như này? Chưa thấy bao giờ đâu. Đấy, nên mình rất là khó. Quý vị các bạn ạ, thật sự là... Đó ừ. là hai anh em mình uh, vượt hơn 100 km mãi mình mới tìm đến được cái đấy nhà, là chụp nhà bà, mà cũng không bà. đâm ra là rất là khó vẫn giống quả không thầy vâng. ấy được Ui, thối ghê thế nhỉ Nên là Giang cũng không biết Tại vì bác này là bác ấy giới thiệu điện cho Giang bảo là Không lại nên nhìn Có mà bà là... Trường hiện tại Giang tìm đến tận nhà rồi Bà là đúng là người giao Chỉ thấy bác bảo là bà ấy lấy thuốc nam tốt lắm Thì thử xem như nào thôi Thì Giang cũng có một cái tia hy vọng Thì cứ mãi không lại nên nên lại thì mà phải đi Cho đó. thử có đi hỏi bà ấy là bà đã từng chữa được căn bệnh này, bệnh bà biết bệnh này là gì chưa mà ra đến nơi thì bà cũng không biết bệnh là bệnh Tức gì. là cái người dính đấy nó ở đâu? Nó dính ở chỗ nào? Đó. Dạ. chân. Cái người Người dính đấy là à? nó ở chỗ nào? chân. Ở chỗ em mà. Lục Yên à? Ở đâu? Em trong văn chấn Cái Nghĩa vết vết đấy, vết dính này. À, chân à? chân. Không Nhưng anh đây cho người Giao hết đúng không? Qua đừng mẫu qua nó cô dù dù lại. Nó cô nhận cái Mà cái đấy nó đen chì đấy này. Đấy là nó cũ rồi bà ơi rồi cái này nó bị một tháng rồi cái này nó bị một tháng rồi lúc chưa bị thì ờ, nó ừ. khác cái cái ấy nó khác cái này thịt nó, nó tím tím mà nó nóng lên dính đến nước đi đến đâu là nó đi đến đấy rồi vâng đúng rồi Thế nó có chảy nước không có chứ cái chảy nước mà Thế mới hỏi nước là... nó vàng vàng ấy vâng thế là bà cũng chưa bao giờ là mình mình cứu trường hợp như này đúng không hoặc là mình đã từng ấy trường hợp như này lấy thuốc cho trường hợp như này. chữa thì em xem có phải không Đấy, ờ, nhưng, nhưng bây giờ bà có có nhưng mà không phải thì thay người khác thôi vâng lấy một lần thôi nha vâng lấy một lần xem này nếu mà nó đỡ thì à, vâng. biết vâng. được đúng rồi đúng rồi thì mới mới thử ờ, mình mới biết được ừ. quay luôn cái thuốc này mà cũng thay đổi để lấy bảo người khác lấy vâng. nó chịu bây giờ mà bà thì cũng bây giờ cũng mắt lòa tay chân thì à. yếu rồi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi hơn 70 rồi à, hơn 70 hơn mẹ con sắp 80 rồi 3 năm nữa là 80 rồi hôm nay bà bảy rồi như anh đây là con cháu của bà chứ ừ. à cháu gì à à, Giang có lên đây thì hỏi thăm thì ờ, Giang có liên lạc với ờ, bác sĩ Hường ở trong Đà Nẵng nữa quý vị các bạn thì ờ, bác sĩ cũng đã nhận giúp đỡ chỗ em lồng rồi à, anh nữa thì bác sĩ có thể là bớt chút thời gian bay ra từ Đà Nẵng ra ngoài Bắc này à, đầu tiên trước tiên thì Giang có gửi cái hình ảnh cho bác sĩ bác sĩ bảo là thuốc tây y không chữa được và mình lở lét là để lâu quá rồi rất là rộng to rồi nên là bác sĩ cũng đã gửi thuốc qua địa chỉ của Giang để uh, bơi em lồng còn hôm nay thì sang vào đây để à, xem lấy thuốc nam chú à, bà trường xem là bà chưa dám lúc nãy bà cũng đã nói chuyện là Giang hỏi là bà chưa dám khẳng định là chữa được hay không bà cũng chưa gặp trường hợp đấy thì Giang cũng chỉ qua giới thiệu của một bác là biết về ba bà trường thôi là lấy thuốc nam rất là tốt hiện tại thì à, Giang vẫn đang ở nhà bà trường là hiện tại bà đang đi lấy thuốc về thuốc nam lần sau này cũng biết à bên đầu mình gắn khúc cây con xem một tí vào nhá xem mẹ đâu ờ. xem đâu cái lá cây này bà có biết uh, tiếng ờ, lá cây này không tên là gì không tiền lá không cái lá cây tên của nó ấy à không biết đâu à bà cũng không nhưng mà người tiếng người giao mình bà biết không à, tiếng tiếng người giao mình là như thế nào cái tiếng, tiếng ấy thì mình biết ờ, tiếng người giao của mình ấy bà cái tiếng người giao nói như nào bà tiếng ta thì biết được tiếng mãn thì biết được vâng đấy đấy tiếng người giao mình ấy nói như nào bà cháu cũng biết được tiếng mãn đâu thì sau này ví dụ cháu có đi gặp người giao thì cháu cũng sẽ biết được ấy cháu nhìn thấy cái lá như này mấy bà hai lá về thì bây giờ khỏi thì mới nói chưa ờ. khỏi không nói đâu lá cây này thì giang cũng không biết cái này chỉ có những người mà à, đi à, bốc thuốc nam ấy bà lớn bà trường lớn tuổi mới biết được thì giang cứ à, lấy tạm về theo như bà đáp đã nếu mà có tiến triển thì cũng, cũng là một cái may mắn à, trong quá trình mà giang đợi thuốc của của bác sĩ hường ở trong đà nẵng gửi ra ấy thì mình cứ lấy cái này để thử đắp nếu mà hợp thời hợp thuốc mà khỏi à, mừng cho lòng nhựa bằng vâng. vâng. cái này phải giã ra bà nhỉ ừ. phải giã giã về cho muối vào đắp ừ. đắp vừa đắp vừa ừ. biết đâu được ờ, thầy hợp thuốc hay chú à. Dạ. mình cũng không biết được không biết thuốc và thuốc này nó ờ, gặp đúng cái bệnh ấy thì vợ cũng nhanh khỏi đâu đúng rồi gặp thì nó nhanh khỏi à, đúng nhanh khỏi còn nhà bà đây thì cái địa này, chỉ đây con biết rồi chất tanh đây à. đỡ ăn chất tanh đâu vâng vâng các thứ tôm này rồi thì cá à. này không được ăn rồi vâng vâng vâng nước mắm cũng không được ăn à vâng gà dạ, thì ăn thịt lợn thôi à, thịt lợn thôi gì bà vâng, để biết đường Mua thịt lợn về ăn thịt nạt đấy vâng vâng vâng thịt mỡ được không ăn vâng có gì bà cứ dặn cho con bây nhé giờ bây giờ khỏi nhé khỏi thì mới được ăn à, vâng, vâng. khỏi thì được ăn rồi vâng, vâng, vâng. không khỏi thì không được ăn đâu vâng vâng khỏi hẳn đấy à, vâng. như cũ ấy thì mới được ăn vâng vâng vâng vâng có gì bà cứ dặn con như kiên khen cái gì cái gì bà cứ nói cho con để con phải về nhớ con... đấy vâng có thì lại về bà ăn được thì vâng, vâng, như là vâng. không xuống thuốc ấy không biết không khỏi đâu vâng vâng vâng nước chè cũng không được uống vâng vâng à, uống à, nước chè trắng cũng không thôi vâng kia có mối chất chất tanh thôi à vâng vâng đây, như bà trường cũng đã nói à, quý vị các bạn nhé là kiêng cái gì cái gì đang sẽ ghi nhớ lại vì mình cũng sẽ truyền đạt lại với em lồng và tất cả mọi người ấy Đấy. Đấy, vào cái vải ấy à đúng vào vải đúng vào vải vâng. xong mình đun đun lên nó mình chấm chấm thế này à có nghĩa là phải đun lên nữa à? ừ. làm ừ. hai ba nhúng à làm ba nồi bà nổi với là bà bảo là cho vào cái vải ừ, cho vào bà... vải đúng đúng đúng vào vải mỗi một đúng bằng đây vâng xong là đun cho vào nồi ừ. xong rồi cho nó, nó nước nó chủi xong rồi lấy nước chấm chấm à, có nghĩa, có nghĩa đấy, ý đấy cháu nó hỏi bây giờ mình cho cái vải này ừ. mà là mình à, đun nước lên mình à, cho vào đấy mình đun nó lên và khi là nó nóng ra thì mình mang cái nhúng nhúng thuốc vải này ra mà mình vắt chấm chấm vào cái cái vết thương đó đấy. để bà à, bà phải bảo con thì con mới biết được đấy không là con một tí thôi cái này ấy. nếu mà à, chấm xuống nghe nó mát thì cứ tắm cứ rửa à, để nước ít thôi vừa thôi đừng nhiều để nhiều quá ừ, nó không nhạt, có mùi đâu à có nghĩa là mình khi mình, cho vào cái mình đun lên đúng không đun lên để cho ít nước thôi Đấy. để nó chấm khỏi cái thuốc này thôi à, cái nồi bé bé vâng. nồi vâng. bé bé kiếm cái vải xô thật sạch nhá ừ. đừng lấy vải vẩn vải đấy thôi vải xô thật sạch nhé nhưng mà nghe nó mát thì cứ tắm cứ rửa ừ, nhưng vâng, vâng. mà không mát thì bỏ à với là lấy thuốc này lấy thuốc là cũng ừ. thơm mất tiền thì mới chữa được thôi thì tiếc thuốc là không được đâu mà tiếc thuốc còn hơn tiếc người đấy tiếc người còn hơn còn cái thuốc này bỏ trả sao vâng vâng vâng vâng cứ bảo càng đau là càng rửa là không được Ừ. nghe nó mát thì rửa không mát thì bỏ ngay à, có thể thấy, cái bệnh nhân nên là kêu ừ. như này thì mình mình dừng ngay ừ. đúng không đầu tiên nó cũng lết ra nó cũng sót tí đấy vâng cái đấy thì chắc đương, đương nhiên rồi thì ừ. cả mình gọi là chấm nước bọt nước lá không nó còn sót cơ mà đấy. đúng không giả dụ mình bị nước chân nước tay mình đi rửa còn thấy sót cơ mà không tiếc cây thuốc mấy cái tiền nhá vâng, vâng, nhớ đấy vâng vâng vâng cái đây cháu không không không tiếc nhưng mà ý cho nó hỏi là cách sử dụng nó như nào ấy thì bà phải dặn con thì con sẽ về con này ờ, truyền thụ lại cho người khác chứ bản thân con không bị nên là con cũng không để biết như thế nào mà con cũng không phải là người kiếm ra thuốc này mà con không biết được thuốc nó như thế nào và tác dụng phụ nó làm sao chỉ có bà mới biết thì bà phải hướng dẫn con thấy nó cặn là nó ừ. khô là được rồi nó à, phải thuốc nó, nó mát thì nó khô lại ừ, không phải thuốc là rửa xuống là nó đau lắm đấy vâng vâng, vâng. Ừ. là không tiếc tiền không tiếc thuốc nó đau một lúc bỏ thuốc vâng, vâng. Cháu biết mà, cái đấy cháu biết mà. Ừ. Nếu mà không lấy được thì ờ, tác dụng phụ là mình phải bỏ ngay thuốc đi bà dặn là không không, không tiếc tiền không biết không đừng cứ dùng. Và vâng, không dùng nữa. Nó đau quá. Thì uh, ờ, Giang nay lên đây thì cũng là theo mọi người giới thiệu nên Giang chỉ biết như vậy thôi. Nghe ờ, nó thuốc. đau tí nó là không ừ, đau thì phải. Chắn là nếu mà nó đau lâu là không phải nhé. À vâng vâng vâng vâng. Thì uh, Giang uh, có ngồi nói chuyện với bà ấy thì à, bà cũng nói là cái túi thuốc này thì à, là 300 nghìn cái túi thuốc này đấy thì à, Giang sẽ gửi cho bà 300 nghìn 300 nghìn bà nhá ừ. con gửi cho bà nhá ừ, vâng thì theo bà cũng nói là là là dặn Giang như vậy Giang chỉ biết như thế thôi chứ Giang cũng không phải là người ừ, thầy thuốc không phải là người thầy lang nên là cũng không hiểu một cái gì cả chỉ biết cho bà nhìn lại cái dạ. ảnh dạ. xem nó thế nào đây rồi à chắc có nhìn rõ không chỉ cứ không thầy à ừ. rửa rửa hết cái này thì xong nó thấy nó cọng thì cứ rửa à, vâng, vâng, vâng. rửa nó khoảng một tiếng nó vẫn còn đau thì bỏ ngay vâng, vâng, vâng. một lần thôi vâng, vâng. một tiếng là nó đau thì bỏ vâng, vâng. nếu mà nó đau một tí thì cứ rửa đi vâng, vâng, vâng rồi vâng, con vâng, biết rồi cứ rửa khắp sau một tiếng vâng. nó cũng đau nó sót à, cái bài thuốc này cũng là bài thuốc dân gian của nhà lang y bà trường bà lấy chỉ biết cây lá rừng ấy lúc rồi mà dao ấy là không, cũng dặn dàng như vậy chứ còn à, thuốc này nó cũng không hại đến, đến cơ thể thì à, bà lấy à, là 300 trăm cái này nước đến đâu là nó thì, à, bây giờ là giang sẽ mang cái thuốc này về thế này là để uh, cho em lồng thì mình sẽ dặn gia đình em và cách sử dụng như bà đã nói rồi Đấy, cảm thấy như thế là mình sẽ bỏ thế thì uh, hiện tại thì giang uh, sẽ có lẽ là kết thúc video của giang ngày hôm nay đây thôi thì uh, giang phải về thì nếu uh, quý vị các bạn mà thấy video của giang hay thì uh, cho giang xin uh, một like một chia sẻ và đăng ký ủng hộ dạ. kênh để giang có thêm nhiều động lực đi giúp bà con nghèo ở trên tây bắc nhé và nếu quý vị nào dạ. mà đã có hiểu về cái bệnh như thế này hoặc là ở đâu ấy có thể là liên lạc cho Giang chia sẻ với Giang Giang sẽ tìm đến nói chung là có bệnh thì vai tư phương mà mình phải đi tìm đấy nó lấy